hồn không tên thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời đường phố vắng đêm nào quen một người mà yêu thương chót trao nhau tròn đời để rồi làm sao quên biết tên người quen biết nèo đi đường về và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên nửa đêm lạnh qua tim giữa đường phố hoa đèn có người mãi đi tìm một người không hẹn đến mà tiếng bước buồn thêm tiếc thay hoài công thôi phố đã vắng thương răng trắng duyên thừa để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa ngày buồn dài lê thế có hôm chợt nghe gió lành đâu tìm làm rét mướt qua sông len vào hồn làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi. đời còn nhiều bâng khuâng có ai bị thương góp nhặt tâm tình này gửi giúp đến cố nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm khoa tim giữa đường phố hoa đèn có người mãi đi tìm một người không hẹn đến mà tiếng bước buồn thêm tiếc thay hoài công thôi phố đã vắng thưa rồi biết rằng trắng duyên thừa để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa ngày buồn dài lê thế có hôm chợt nghe gió lành đâu tìm về làm rét mướt qua sông len vào hồn làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi đời còn nhiều bâng khuâng có ai bị thương góp nhặt tâm tình người giúp đến cố nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm người giúp đến cố nhân mua nụ cười và xin ghi không nghe âm một tình thương trong tim sương rớt trên vai qua ngõ hồn trai vào lòng đêm dài gác súng biên thùy một cơn gió buốt khơi chuyện ngày qua. nhớ lúc xa xưa tôi có người em tuổi đẹp trắng không hẹn bao giờ và chưa yêu thương phong kín tâm tư tôi dấu đời trai vào mộng đắm chìm giữa bụi trắng rằm lìa xa gác ấm không hề gặp nhau thuở học cho còn buồn vui thức bao đêm làm thơ rồi đợi chưa mưa trắng đêm vào khung cửa nhỏ ngỡ thầm là người thơ qua trong mơ phút vấn vương bàng hoàng hơi sương nửa vầng trăng vòng gạt đêm trường trăng còn in trên gối chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm nhiều vầng trăng về làm trắng lối xưa đón mời ước vòng đến người bàn tay trong tay đêm trắng hoen sương tôi giấu niềm thương tận cùng tâm nắng ấm lên rồi tàn đêm gác xuống tôi kể chuyện xưa vào cung cửa nhỏ ngỡ thầm là người thơ qua trong mơ phút vấn vương bàng hoàng hơi sương nửa vầng trăng vòng gạt thêm trường trăng còn in trên gối chiếc thì còn nhiều thấm thiết và mơ ước thêm nhiều mơ ước mai đây đêm nửa vầng trăng về làm trắng đầy lối xưa đón mời ước vọng đến người bàn tay trong tay đêm trắng hoen sương tôi giấu niềm thương tận cùng tâm nắng ấm lên rồi tàn đêm gác xuống tôi kể chuyện xa thơm lên rồi tàn đêm gác xuống tôi kể chuyện xưa băng lâu lách xuyên đêm sương trắng rơi vai tôi bút lành chim muôn buồn du nhau bay về đâu ngân ngỡ lũ vườn gọi nhau nào nhưng khi ôm thép súng tê tay đắm mắt theo bao hư áo thở dài nơi chốn xa buồn thương mẹ quăng gánh em còn thiếu sang anh đèn từ xưa mẹ biết nữa bây giờ con ngồi hố nhỏ do hèn mưa thề một khi con về quê ngoài xưa để mẹ nhắn lời thăm đường làng cũ năm nào khi con còn bé nhỏ theo mẹ đến trường giờ đây con đường xưa còn đó tóc liêu vườn gió du bận hành quân nên chắc khó thăm nhau nhưng có nhau như hơi thở vào đời tóc em còn có thơm hương cỏ mây để anh nói chuyện ngày bạn bè anh theo lớp túi ra đi dăm đứa thân nghe tin trắng trở về xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để mẹ con tương tóc liêu vờn gió su buồn bận hành quân nên chắc khó thăm nhau nhưng có nhau như hơi thở vào đời tóc em còn có thơm hương cỏ mây để anh nói chuyện ngày mai bạn bè anh theo lớp túi ra đi dám đưa thân nghe tin trắng trở về xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để mẹ con tương xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để mẹ con tương dù rằng tôi chẳng lỗi chi đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em tôi quen rồi những chuyện sang giờ từ khi mới yêu tôi quen tôi đã quen rồi em giang dỡ khi tình yêu tôi không say trên bạc vàng tôi quen tôi đã quen rồi em em khóc làm chi nữa bận lòng gì kẻ trắng tay tôi xin xin chúc em ngày mai hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời riêng tôi duyên kiếp luôn dở dang nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình yêu đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây tôi không hề tránh đời hay dần đời mau đổi thay rồi em giang dỡ khi tình yêu tôi không say trên bạc vàng tôi quen tôi đã quen rồi em em khóc làm chi nữa bận lòng gì kẻ trắng tay tôi xin xin chúc em ngày mai hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời riêng tôi luôn dở dang nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây tôi không hề trách đời hay dần đời mau đổi thay trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây tôi không hề tránh đời hay dần đời mau đổi thay lá hoa rơi ta tơi tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài manh lá vàng rơi lìa cành gửi ta nỗi niềm riêng ôi ta mong ước xa xôi nhưng đêm mãi cô đơn gửi tâm tư về đâu mưa thương ai mưa nhớ ai mưa rơi như nhắc nhở mưa rơi trong lòng tôi mưa rừng ơi mưa rừng tìm đâu hỡi ơi bóng người xưa mỗi khi mưa rừng về muôn mang bóng chiều vàng dần tàn lòng thương nhớ nào về muôn mang bóng chiều vàng dần tàn lòng thương nhớ nào mỗi khi mưa rừng về muôn mang bóng chiều vàng dần tàn lòng thương nhớ nào làm thơ vui cách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi những mùa trăng vô quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe hỏi còn ai cố chi em ơi nhìn gió lên khơi lòng có trong vời một người xa cuối trời nơi đây phin gác cánh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài em ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dựng hoa dựng hết ân tình tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian có quên gì đã mòn kia vẫn ghi ghi một đêm trăng thanh quan bên đường vắng tanh chỉ còn em với anh mùa trăng vô quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe hỏi còn ai cố chi em ơi nhìn gió lên khơi lòng có trông vời một người xa cuối trời nơi đây phiên gác canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài em ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dựng hoa dựng hết ân tình tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian có quên gì đã mòn kia vẫn ghi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 tình ta đó mười năm qua như một giấc mơ hạnh phúc quanh đây nhưng anh nào ngờ mãi đi tìm hình bóng vu vơ chân lạc loài chân bước ngu tình yêu nào đưa chân anh thôi lanh quanh quay trở về cho anh chưa một lần thề non hẹn biến mà tình yêu sao vẫn đầy lòng thủy chung em vẫn chờ anh bây giờ chỉ còn em thôi lòng thủy thầm ước nhưng nào đâu dám nói khép tâm từ lại thôi đường hoa vẫn chưa mờ lối đời lắm phong trần tay trắng tay trời đông ngày gió lùa vai cười lâu kín trăng về không lối chiếu gác cao ngăn niềm yêu thì thôi mơ ước chi sao tình xa vạn lý cách biệt mấy sơn khê ngày đi mắt em xanh biển sâu mắt tôi rừng rừng sầu lặng nghe tiếng pháo tin ai qua cầu đường phố muôn màu sao thiếu em về đâu làn tóc xòa bên rêu lâu vắng không người sông khép kín nhớ em tôi gọi tên nghe tiếng lá rơi Bên nhau sao tình xa vạn lý cách biệt mấy sơn khê ngày đi mắt em xanh biển sâu mắt tôi rừng rừng sao lặng nghe tiếng pháo tiếng ai qua cầu đường phố muôn màu sao thiếu em về đâu làn tóc xòa bên xe lâu vắng không người sông khép kín nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi lâu vắng không người sông khép kín nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi thề bè xa nhau chưa bao lần gặp lại kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừa anh ở phương xa em người nơi xứ là cuộc đời đổi thay cho mình thương nhớ ai kể chuyện ngày xưa bao năm dài miệt mài mình ngồi bên nhau chưa dám nói nên tiếc cho nhau hai tâm hồn thơ dài để rồi xa nhau mang nặng mối tình sâu đêm nay em ngồi một mình ôn lại chuyện ngày xưa mà lòng nghe vẫn thương mơ sao tiếng hát câu hò thương người em nhỏ bây giờ cờ hôm nay tôi nghe lòng hoang dài gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ đau xót cho ai bây giờ anh xa lạ đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè bài truyền ngày xưa mà lòng nghe vẫn thương mơ sao tiếng hát câu hò thương người em nhỏ bây giờ ở đâu tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoang sàng gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ đau xót cho ai bây giờ anh xa lạ đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi đau xót cho ai bây giờ em xa lạ đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè ai cướp linh hồn tôi ai dẫm lên tim mình cho tim mình gì máu hết rồi tình đầu tiên kỷ niệm nào còn đây đôi tay con nắm chặt mà em quên hết rồi người ơi sao nỡ cướp em tôi ngày xưa đi về chung đường Nhìn em anh khẽ nói Anh muốn hôn mặt em Cho má em thêm hồng Cho môi em đỏ thắm Kỷ niệm nào vội quên Em ơi em ơi Em nói chi câu ân tình Em nói chi đau lòng anh Em ngủ trong vòng tay nào Đêm nay em về đâu Thời gian nào bối xóa Mà tôi vẫn tìm khoảng đời học sinh bao nhiêu là kỷ niệm mà em quên hết tìm quên sao cố mãi không quên càng quên anh càng nhớ nhiều rồi mãi đây em bước em bước theo chồng em em sẽ thôi lấy buồn xin chúc mừng em nhé lấy được chồng giàu sang em nói chi đau lòng anh em ngủ trong vòng tay nào đêm nay em về đâu thời gian nào bối xóa mà tôi vẫn tìm em suốt khoảng đời học sinh bao nhiêu là kỷ niệm mà em quên hết rồi tìm quên sao cố mãi không quên càng quên anh càng nhớ nhiều rồi mai đây em bước em bước theo chồng em em sẽ vui hay buồn xin chúc mừng em nhé lấy được chồng giàu sang càng quên anh càng nhớ nhiều rồi mai đây em bước em bước theo chồng em em sẽ vui hay buồn xin chúc mừng em nhé lấy được chồng giàu sang ngày phép mất hai hôm làm quen em mới cho mình biết cuộc đời chính chiến quanh năm với bưng biên thì gót liêu mong manh làm sao bước sông hành anh chỉ ngày gió lay nụ tầm xuân vừa hè chiều nào khi về đến ngang căn nhà màu tím biết em đang trồn vào mong chưa tỏ lối bên mơ đang chờ nơi chưa thấy ai vừa ý đời người con gái mưa xa giữa lưng trời hạt xuống riêng ngầm ngùi hạt rơi lúng hoa cười ai chẳng mong gặp bên trong khỏi hờn duyên mà gặp em anh đã thương càng thương thương đôi môi đầy nhựa sông thương tia mắt rào rạt sông tuổi ngọc xuân son nét ngà khuôn trăng tròn tình anh cao vút trường sơn gặp em anh ước mong gì hơn cho anh bông hồng còn thắm cho anh trái ngọt vườn căm và còn cho nữa tiếng ru trẻ thơ đời muôn vàn lối yêu nhau vì lời nói mến nhau qua nụ dặn dò thêm lần cuối sách đem cho bầy em lưu bút ghi vài đứa quen ngày lành hăm sau hai mươi chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu cài hoa trắng sang cầu ta nhìn tia mắt trao một nụ hôn ban đầu anh đã thương càng thương thương đôi môi đầy nhựa sông thương tia mắt rào rạt sông tuổi ngọc xuân son nét ngà khuôn trăng tròn tình anh cao vút trường sơn gặp em anh ước mong gì hơn cho anh bông hồng còn thắm cho anh trái ngọt vườn căm và còn cho nữa tiếng ru trẻ thơ đời muôn vàn lối yêu nhau vì lời nói mến nhau qua nụ dặn dò thêm lần cuối sách đem cho bầy em lưu bút ghi vài đứa ngày lành hăm sau hai mươi chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu cài hoa trắng sang cầu ta nhìn tia mắt trao một nụ hôn ban đầu ta nhìn tia mắt trao một nụ hôn ban đầu mong xưa trắng thành anh tin không phải mình mà vì đời chia sẻ chiều buồn trên mi hai đứa giữa cơn hè đi yêu thương kéo dài ngày hai đứa chia tay một lần bên nhau cũng làm yêu suốt đời trong cơn mê đắm này là dấu buồn ăn sóng gió cuốn tới lúc tình yêu mất rồi đam mê đi hoang trên vùng chăn trôi buồn bánh xe tình yêu mười năm chưa đến nơi ngàn xưa cho đến sau tình yêu luôn đớn đau nước mắt núi tiếc trái đầy trong đáy hồn ưu tư anh mang theo vòng tay xa rời nhớ thương từng đêm về phanh phui vết đau ngày vui đi quá mau ngày buồn sao kéo dài ngày mình yêu nhau hai đứa cũng không giàu sang anh đâu có ngờ tình yêu chính khăn ta đường chân đêm đêm mắt buồn lo tối hơn lang thang trên lối mòn vì đời không tô son ngày đầu yêu nhau hai đứa ước mơ trầu cao anh đâu có ngờ rằng hai đứa xa nhau một lần bên nhau cũng làm yêu suốt đời trong cơn mê đắm này là dấu buồn anh lắm rồi đam mê đi hoang trên vùng chăn trôi buồn bánh xe tình yêu mười năm chưa đến nơi ngàn xưa cho đến sau tình yêu luôn đớn đau nước mắt núi tiếc trái đầy trong đáy hồn ưu tư anh mang theo vòng tay xa rời nhớ thương từng đêm về phanh phui vết đau ngày vui đi quá mau ngày buồn sao kéo dài ngày mình yêu nhau hai đứa cũng không giàu sang anh đâu có ngờ tình yêu chích khăn tàn đường chân đêm đêm mắt buồn lo tối hơn lang thang trên lối mòn vì đời không tố xôi ngày đầu yêu nhau hai đứa ước mơ trầu cao anh đâu có ngờ rằng hai đứa xa nhau một lần bên nhau cũng làm yêu suốt đời trong cơn mê đắm này là dấu buồn ăn một lần bên nhau cũng làm yêu suốt đời trong cơn mê đắm này là dấu buồn ăn mắt không còn tâm hồn nên quá u hoài và buồn như đại xưa đã từng đến nghe tràn đầy tim thức lời du ngọt của đoạn trường nhưng mà sao vẫn thấy nhớ nhung nhiều nhưng lần đây gió sang mùa ngủ lạnh trên bờ môi tìm vào khuya anh đèn mờ nhạt khoan thân phố gầy một mình tôi đam mê ơi tha thứ hết cho người từ đây giữa cuộc đời thì đường an nấy đi rồi một ngày mai trên đường thiên lý nếu gặp buồn xin chớ quên những gì đáng quên chôn vui đi bao phút giây thiên thần nhắc lại làm chi ngơ ngàng vì còn đâu mà mơ bao gian không trăm ngàn lần cùng không đừng nhắc lại nữa thêm vẫn thấy nhớ nhung nhiều nhưng lần đây gió sang mùa ngủ lạnh trên bờ môi tìm vào khuya anh đèn mờ nhặt khoan thân phố gầy một mình tôi đam mê ơi tha thứ hết cho người từ đây giữa cuộc đời thì đường ai nấy đi rồi một ngày mai trên đường thiên lý nếu gặp buồn xin chớ quên những gì đáng quên chôn vui đi bao phút giây thiên thần nhắc lại lắm chưa ngàn vì còn đâu mà mơ bao rằng không trăm ngàn lần cùng không đừng nhắc lại nữa thêm mùa bao rằng không trăm ngàn lần cùng không đừng nhắc lại nữa